hôm nay chúng ta sẽ lắp bộ Lego 60254 thuộc dòng Lego City. Đây là vỏ hộp có chiếc cà nầu rất ngầu và còn có thêm một chiếc xe chở cà nầu. Chiếc cà nầu sẽ được đặt lên như thế này. Trong bộ này sẽ được cho hai nhân vật Lego. Hình như là một người lái cà nầu và một người lái xe. Mở thôi, trong hộp gồm có một bịch Lego, hai bịch Lego và ba bịch Lego, một sách hướng dẫn, và một vài miếng Syndicate. Hình in đẹp và nét không bị mờ. Còn được thêm một cái thân tàu. Mũi nhọn ra dáng cano. Mặt đấy nhìn rất ngon và giống đầu thật. Và bây giờ cùng mình phân loại lên câu ra từng phần nhé. Giờ thì lắp thôi, Và đây là thành quả. Chúng ta có được một chiếc xe tải và một chiếc cano và hai nhân vật Lego. Xe tải có bánh xe có thể đi được và kéo thêm một cái bệ đờ cho chiếc cano. Được nối với nhau như thế này. Có thể cho nhân vật vào lái xe được. rất êm dang giờ tới chiếc cà nâu gỡ cái nẹp ngay phần đầu để lấy cà nâu ra rất dễ dàng chiếc cà nâu nhìn rất ngầu hai cánh quạt của động cơ có thể xoay ở giữa có một lớp kính có thể mở lên để đặt nhân vậy vào do bề mặt dưới có có gì đặc biệt và cano không đi trên cạn được. Và video đến đây cũng đã phải rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và nhớ đăng ký cho định nha.